안녕하세요 자, 제가 참 이곳을 다시 오게 될 줄 몰랐습니다 저의 효자 영상 어, 로얄 리바이소 촬영을 했었는데 조회수가 엄청 많이 받고 여러분들의 사랑을 정말 많이 받았습니다 어, 그래서 감사의 인사도 드리고 또 반가운 친구들을 만나러 왔습니다 한번 다시 한번 가보도록 하겠습니다 가시죠 안녕 축구 축구 오빠 cảm ơn <laughs> em nổi tiếng ờ lần đầu tiên là cảm ơn anh Ờ, 우리 막내입니다 막내 em quê không em em khỏe không quê hả Dạ. ồ xin cái mà Cảm ơn cô Trâm. ờ ok đây đấy. em cao bao nhiêu em hả một mét năm mươi à năm mươi hả Ừ. 오 nhỏ <laughs> nhỏ nhỏ 아 반갑다 그래도 em nổi tiếng quá em nổi tiếng hả 어, cảm ngay ơn tất cả ngay Hàn Quốc Ồ. xem em Ồ. ừ, em nổi tiếng c o 까 e o 이제 점점 못생겨지고 있습니다. 저를 담당했던 관리사는 퇴사를 했고요. 앞으로 좋은 일들이 있길 바라고 우리 막내가 또 열심히 아직까지 버티고 있습니다. 막내야. 야. 얘들. 여우야. <laughs> 미안. dạ. 어, 응애 한국 biết em à? đúng rồi người ta biết nhiều lắm đó Ồ, thế <laughs> hả? <laughs> em nổi tiếng ừ, đúng rồi nhờ anh đó <laughs> nhiều không? Không phải hả? tiếp nhiều không Thêm nhiều không? có tiền tiếp nhiều không không có chúc mừng 조금? 됐어. bánh ra 어. 아, 그래도 뭐 저도 영상을 통해서 잘 되는 것도 좋지만 제가 이렇게 잘 됨으로 인해서 다른 사람들도 유명해지고 잘 됐으면 좋겠습니다 조심해 괜찮아요 됐어. anh sợ hả không Ừ. sao đâu Em Ok, biết anh anh anh tin. Ừ. <laughs> Chúng ta ở đây quay YouTube hai tháng trước ừ, em làm tốt. Chúng ta rất cảm ơn em. nổi tiếng đúng không Ờ, Vi là bao nhiêu tuổi hả? em hả em 19 tuổi 19. ừ. người Hàn Quốc ngồi gì em em biết người Hàn Quốc hả ờ. người Hàn Quốc là nói em là dễ thương dễ thương à ừ. ừ xem YouTube của anh đúng rồi à, thế hả ừ, người Hàn Quốc là chụp cho em gửi nhắn tin cho em bao nhiêu khách nhiều đông lắm 유튜브의 여파가 진짜 큰 것 같습니다. 보는 사람이 많아지면서 알아보는 사람들도 많아지고 여파가 큰 것 같습니다. 저도 이렇게까지 성장하게 될 줄도 몰랐고 이렇게 많은 사람들이 보실 줄 몰랐어요. 뭐 조회수를 바라고 여기에 다시 온 건 아니지만 음, 앞으로도 또 더 열심히 해야 되겠죠. 마사지든 음, 뭐 노는 거든 여행이든 어, 하와 비랑 같이 컨텐츠를 하는 것도 좋지만 음, 저 혼자만의 시간도 조금 필요하고 여러분들께서 잘 이해해 주실 거라 믿습니다. 오빠. 음. tất cả là xem youtube của anh anh là kiếm được bao nhiêu tiền ờ tiếng hả ừ ờ không biết không biết nữa tất cả là đông nhiều người xem mà không nói không nói nữa no ừ. comment <laughs> anh là nổi tiếng mà ừ, chút xíu nhưng mà uh, nhiều xem ừ. youtube của anh ừ. anh làm việc chăm chỉ rồi ừ. anh sẽ cố gắng 오빠 Ừ. hiện tại bây giờ anh là có bao nhiêu follow youtube của anh không đúng rồi bây giờ 80 81 nghìn Ồ, đông vậy? Ờ, ngoài Nhiều mà Bình thường Bình thường hả? Ừ, chút xíu Trời ơi, đông mà, nhiều mà Không phải Anh là tìm được con gái chưa? À, anh con gái Ừ có hai người hai người ừ, nữa em gái em gái thôi hả ờ. bạn gái là không có hả không phải không có bây giờ không cần à. bạn gái em hiểu rồi bây giờ anh thích ờ, làm việc ừ, chăm bây... chỉ à. đi Đấy. sau này muốn làm gì sau này muốn làm hả ừ. ừ. muốn làm à muốn làm bà chủ chủ ờ muốn làm bà chủ ồ oh. nha Đau quá Tôi nha cái này nha <laughs> Nhiều hả? Ừ Không phải, không không có Ờ, à, không có ừ. ừ, không có, sạch lắm Anh mỗi ngày tắm rồi ừ, Mỗi ngày tắm hả? Ừ. Anh ra có đau không? Không Không sao em cô gia đình bao nhiêu người hả em á ừ ba người ba ừ. ba người hả ừ. ai hả mẹ chị gái của em mẹ chị gái em ừ. tất cả quầy không quầy tất cả là quầy tất cả là sống ở đây mà sống ở đây hả đúng rồi tất cả là vào đây là làm gì ừ. chị gái ừ. là bao nhiêu tiền là bao nhiêu chị gái là bao nhiêu tiền hả không không không không Chị gái là bao nhiêu tuổi? Chị gái à? Chị gái là 24 tuổi 24? Đúng rồi Chị gái là đẹp lắm Đẹp đẹp cái hả? Ừ Chị gái là biết tiếng Hàn Quốc đó cho cho Choan à? Chị gái không biết tiếng các cho biết cho Choan Ờ, một chút nữa <laughs> Chị gái có ừ. bạn trai không? Không có luôn Tại sao? Đẹp cái có chị bạn trai là... mà nhưng mà chị gái là chưa có bạn trai chị gái biết tiếng hàn không biết nhiều hả? ừ tại sao biết tiếng lúc hàn? trước chị gái là làm không không tiếng hàn không có chị gái là có học tại sao không tiếng hàn hả chị gái là làm cho người hàn quốc Ừ. nhưng mà anh sợ sợ ừ. sợ cái gì ừ, nói tốt tiếng hàn ừ. cô gái ừ. sợ à trời ơi em hiếu hả à? em hiếu em chị gái em là chị chị gái em là không nói tốt tiếng hàn đâu <laughs> em không sợ hả nói hàn quốc tiếng biết ừ. tốt tốt ừ. không sợ hả không sợ tại sao tốt mà giỏi mà ừ ba à ừ. anh là nói hai tháng trước anh là xì ghế mà ừ. đúng không anh à à. anh xuống mà à không phải không phải không phải anh gay mà à. À. Ờ. À, ờ, con nói ừ. em thích con gái không có phải không bình là xạo đó <laughs> à thế à ừ. anh thích con gái anh thích con gái hả ừ. đúng rồi lúc trước em là nghe bình nói anh là thích con trai đó <laughs> anh nhớ bình anh nhớ bình hả ừ. Bình cũng nhớ anh lắm đó Anh nhỏ uh, ờ, 3 người Ờ nhớ ba Manager người. em Bân ừ. Anh thích tất cả Ờ anh thích tất cả hả? Ừ. Người Hàn Quốc mua xem em Gì hả? Ừ. Ờ. Chút siêu khách đuổi muốn xem em ừ. Ờ. Bận em Nhưng mà bận là không có ừ. tôi có cô gái thật là thích 정말 또 비는 좀 열심히 일하고 돈도 많이 버는 것 같습니다 오른쪽에 보시면은 멋진 팔찌가 있네요 멋진 팔찌가 있네요 팔찌 우와 음, 컴퍼이마 우와 안 컴퍼이마 컴컨덤 컴컨덤 안 하버니마 컴허이 Trời ơi Anh không hối mà Em là nghe anh là hỏi mà Cho anh đó Ừ Ừ Cái này Change À trên chịu Không được anh Được thế. Ở đây ở đây Được mà Không được Được Không được Chọc x h ố n g đi kênh Anh gần n gồm 네, 안 돼서 못가져가는 걸로 안 되겠네. 그럼 돼. 그럼 눌러. 어. 끝났습니다 이제 마무리를 하고 가보도록 할게요 잘 있어 잘 지내 네, 어요 어, 앞돈 많이 벌어 엠 김, 미영, 김 오케이? 오케이 사랑할 거이디